Gần đây, một số đối tượng phạm tội có ý định chi 20 tỷ điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã bị Công an tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù.